chào các bạn à, hôm nay là cuối tuần nên mình làm một cái trò chơi à, hơi nó lầy lội một tí cho mấy thằng cu nó chơi và đặc biệt là cũng có giải thưởng các bạn đó chính là 10 triệu và nói chung là cái game này là nó sẽ hơi hơi lầy một tí các bạn nào mà hơi nghiêm túc thì các bạn có thể không xem nha tại vì cái game này nó hơi lầy tí bạn nào mà hơi bừa bựa như mình thì có thể coi được nha các bạn đó nói chung là mình khuyến cáo một cái cho nó đơn giản một công là nhiều bạn comment trái chiều rồi thì cũng không có vui ok ở đây là mình có tất cả là 50 cái nút gọi là mấy cái ờ, cái lo các bạn nhưng mà mình vậy mình bấm nút vô một cái là nó sẽ phát ra tiếng nói ví dụ như là có bốn người chơi người nào tới lượt người nào người đó muốn chọn nút nào chọn nhắn vô cái nó phát ra một cái thử thách gì đó hay là một cái giải phải giải hưởng gì đó thì sẽ tương ứng nhận được cái phần tương ứng với lại cái uh, âm thanh đó nha các bạn cho em đơn giản vậy thôi ai mà không thực hiện được cái thử thách đó thì đồng nghĩa với việc là bị loại không chơi nữa ví dụ như lỡ em nhắn vô cái nút là ăn một té ớt đi cảm thấy không ăn được đầu hàng không chơi nữa còn ba người chơi rồi hiểu đã hiểu tức là nếu như có tất cả là bốn người chơi nhưng mà ba người đầu hàng thì người cuối cùng là sẽ à, lụm 10 triệu khỏi phải chơi nữa các bạn còn nếu như mà ai mà may mắn nhắn một phát lụm được cái nút 10 triệu thì hắn 10 triệu đơn giản vậy thôi ok nói chung là cuối tuần chúc các bạn à, vui vẻ và đặc biệt là bạn nào chưa nhắn đăng ký kênh thì các bạn click phát ủng hộ tụi mình à, đạt à, 7 triệu sub 8 triệu sub gì đó nha bạn nói chung là cái lượt sub thì nó giúp tụi mình là có thêm động lực thực hiện những video đầu tư hơn nữa nó hoàn toàn miễn phí nha bạn và hôm nay là chúng ta có bốn người chơi có ai muốn xương phong nhắn thử cái không à, em rồi ok ăn à, nó sẽ xương phong nhắn thử cái em à, xí cái nút nào với một người may mắn của em em sẽ chọn màu hồng lúc này nha ok em bấm á thử đắp mặt nạ bằng tương đen thử đắp mặt nạ bằng tương đen là sao <laughs> là hơi tương đen chế vô mặt hả chén được mặt đó em à. oh. trời <laughs> ơi ăn mới vô được cái lá hồng rất là may mắn luôn em à nói chung là an là bóng nút màu hồng và lụm ngay một cái à, thử thách là đắp mặt nạ màu tương đen ok tiếp theo là gì <laughs> màu uh, vàng may mắn anh dứt xin chia buồn cùng bạn bạn nhận được 500k wow xin chia buồn mà nhận 500k xin chia buồn hồi nhận 500k nữa có tiền nóng luôn wow rồi à, mày mắn chưa rồi đặt xong qua đây nè tới lượt ai em ờ, ok toàn quốc toàn nhắn gì nè nhắn vô cái ờ, nào may mắn tắm bằng dầu hào rồi hình phạt của toàn là sẽ được uh, trải nghiệm tắm bằng dầu hào các bạn ừ ấm kìa <laughs> Ôi ờ nói chung là ừ. game là nó sẽ lầy như vậy nhé bạn nó thơm kìa ai có nghĩ là chơi được không hay là đầu hàng em được anh ba Ch cái này nhầm nhồi bạn chơi tiếp được đúng không được anh nói chung là ai mà cảm thấy là ngứa rác hay là hết chơi nổi thì đầu hàng rồi người cuối cùng lượt cuối cùng của hơn hương ừ, bít cái cuối cùng này nhắn uống hết một lon xịt tin wow quá đã đó <laughs> chỉ là xì tin thôi uống hết một lon xì tin nha nếu hương không ngoài hành thử thách này là hương tạch không uống được hết cái lon này hương đội quần đi dài luôn để đến cải quần sẵn <laughs> mắc cười uống không được luôn ok xuống lon nha mấy bạn rồi vậy là tụi mình đã kết thúc được một lượt Vẫn chưa ai lộn được 10 cụ. Vậy là chúng ta sẽ có lượt thứ hai Và bây giờ là sẽ đảo vòng Hương quýnh luôn Rồi sau khoảng uh, à, 3 giây tham khảo thì tụi mình quyết định là cái nào bấm vô rồi thì tháo ra nha các bạn Cho nó đơn giản hơn chứ nãy hắc não quá Rồi ok tới lượt Hương nãy Hương đội lúc này đúng không? Đúng rồi anh ơi Lý tiền Bạn phải ăn hết một muỗng mắm tôm rồi mắm tôm đầy đội chương trình này rồi ok à, hương vừa mua hết một lon xì tin bây giờ là khi một muỗng mắm tôm nữa hương có nhắm là chê nổi không hơn? quá đã nguyên hương chắc hương cầm muỗng hương cầm muỗng vừa vừa thôi nha một muỗng rồi ok chấm hương vậy đó chấm luôn hả ừ wow nguyên chắc luôn á ba hai một Oh my god mình nghĩ là chắc <laughs> hư sắp đi các bạn ói là thua hả đúng rồi không bè là nữa hết anh à, kêu ăn hết chị ăn từ từ thôi ăn về một bún bự luôn wow. đâu quy định thời gian đâu nói chung là đó giờ hương nó chưa chơi mấy cái trận chiến ăn uống của tụi mình các bạn nó chưa biết được những cái món này là nó kinh khủng như thế nào á lần đầu tiên ok nên đi quýnh là một muỗng chứ thật ra là ăn mắm tôm là mình sẽ ăn từ từ cho nó tan ra mới có ăn cho được ờ, đúng hẹt lần đầu tiên hương biết mắm tôm nguyên chắc à, nó vậy thì mình nuốt vô là nó sẽ trào ra do đó rất là mặn và hôi á phải ăn từ từ mới được ok rồi ok tiếp theo là ờ. toàn rồi toàn xí cái nào toàn một thanh ăn hết một bộ wasabi <laughs> sao toàn đi về quá rồi mình nghĩ là chúng ta sẽ có người đầu hàng đầu tiên có phải là toàn bởi vì nó không biết ăn wasabi nhé bạn nên là sẽ cho em một nhỏ thôi chắc em phải cố nuốt rồi <laughs> cho toàn muỗng nhỏ thôi đâu có wasabi nuốt trọng là ói á nha này là phải đợi cho nó tan trong miệng ra cho nó tan trong miệng mới nuốt được thiệt mà anh đó có kinh nghiệm anh chỉ cho ăn rồi cho tan ra cho tan ra chứ nuốt vô cái là ói ra liền á <coughs> toàn mạnh mẽ lên rồi các bạn à được sao sao sao rồi rồi wow. tôi qua luôn vỗ tay wow. à. ok nói chung là cu toàn nó đã ăn được cái mũ wasabi khá là hay các bạn nó không biết ăn wasabi rồi tiếp theo là em. vậy nhắn em em sẽ chọn một màu vàng lít đổ mặt ong lên người <laughs> đổ mặt ong lên người màu vàng đúng không đúng rồi Wow, chứ nữa em ờ, sẽ hút hút nguyên bầy ong lại đó là người chứ phải đổ lên đầu Xin lỗi cho dạ luôn kìa Rồi, ok, tay đó con nó chảy vô quần nè Gấp ờ. quá Ừ, mật ong mà Cái này là có thêm ờ, lông gà Rắn lên một cái là Hành nguyên con gà luôn em bóng bảy kìa đi tắm dĩ cười quá trời rồi dĩ qua đây luôn qua lượt rồi tiếp theo là cu an em chọn cái nào em mình chọn màu hồng nha các bạn rồi quất em tắm bằng sữa tươi <laughs> Ôi rồi nghe tắm bằng sữa tươi nữa à, cũng không ít ra cũng đỡ hơn mặt ong với à, dầu hào ok vẫn uh, chưa có ai lụm được uh, 10 củ các bạn trong đây còn rất là nhiều tiền hưởng nhưng mà số tiền là hình phạt không ạ à? em cũng không biết nữa sao nhỏ dữ em cái này như an đã từng trải nghiệm rồi đúng không an dạ rồi anh nó lạnh cái không tả bằng cái sữa tươi này á là nó tốn tiền nhưng mà người ta cắt hết vì sao trắng da em nhìn em trắng ra nè không có tấm này là trắng da chị em phụ nữ mê lắm rồi em trắng rồi Còn cái hộp này là dư ra chút về mình tắm nha bạn Rồi sau hai lượt chơi vẫn chưa ai lụm được 10 cụ nên mình đến với vòng thứ ba luôn và đảo vòng ăn chơi trước quốc em Đấy em à đúng Đấy, rồi mình qua đây mình lại chọn bên đây mình muốn lùa hết bên đây này màu cam đổi ha rồi quốc em chúc mừng bạn đã nhận được 2 k <laughs> chúc mừng nghe cũng ngon là tưởng trong 10 triệu ai vậy có 2 k thôi rồi ôi cái, cái này hả sao lại bán dư à sao có thể như thế được anh à. bạn đã nhận được 2 k wow rồi tiếp theo là ai vậy đúng không em chọn em luôn luôn khách một dạng luôn quá dứt vâng. bạn nhận được 1 triệu wow sao nó nãy được 500 k đúng không wow Ừ. sao, sao giờ đừng tẹo đó ừ, nhân phẩm <laughs> chút nữa đây đây lấy tay ra bỏ vô túi vô nè vậy đúng không vậy đúng không đúng anh ngọt quá không ừ. rồi tiếp theo là wow. tôm xin mời màu xanh may mắn hôm nay là một ngày rất là may mắn đối với mình vì vậy mình không muốn bạn may mắn nên bạn bị đặt một trứng vịt lên đầu quá <laughs> đầu anh sẽ chấp nhận giơ cái tay của anh để cho toàn không bị u đầu ha Tao đâu tưởng chưa hả? Trời ơi Đồng tượng hả? ơi nó bắn Chết rồi cái mày đã ba Này bắt tử Này bắt tử hả cô Rồi nói chung là toàn nó chỉ dính sơ có vài cái lên đầu thôi bạn Nhưng không sao Chủ yếu là qua lượt rồi Qua luôn Wow rồi lượt cuối cùng là của cu Hương Em muốn chọn cái nào? em chọn màu xanh mộng mơ này Rồi quốc em Ăn một con mắm cá cơm Wow ngon ngon ấy chà Nữa. Đây Hương nó sẽ được một cái con mắm cá cơm với bạn Rất là nhỏ nhưng mà nó lại rất là mặn nha Đây đây dưới hai con luôn rồi Đây một con mắm cá cơm Ăn luôn nha À con này với cái bấm bấm bấm, bấm tôm nãy nào ngon hơn ừ này ngon cái này hiểm với cơm trắng nữa là tuyệt hảo luôn đúng rồi cái này ta ăn với cơm trắng á giải qua rồi rồi hương qua bên kia luôn rồi nói chung là sau ba lượt chơi là vẫn chưa ai lụm 10 củ nên chúng ta đến với vòng thứ tư và vòng này hương quýt trước quốc em quýt chơi gì chơi màu cam ngoài bìa mộng mơ này nhất bạn nhận được 500k yeah có tiền xài ok nói chung là vẫn còn rất là nhiều những cái không có tiền hương nhận được 500k rồi qua đây tiếp theo là toàn bạn quýnh luôn em đâu đây mình sẽ chọn bên đây dứt bấm lại đi bấm nhẹ quá bấm mạnh lên bấm lại đi bấm nhẹ quá bấm mạnh lên Thật ra là lúc này không có tác dụng gì hả Này mắc lượt Không có gì hết nha Xong Rồi tiếp theo là giấy à, Theo em anh Đúng rồi đây em có đây Thử ăn một muỗng ớt bột à, Vậy nó sẽ được ăn một muỗng ớt bột với bạn Đây ớt bột à, Không tập chất Không màu tổng hợp Tức là màu đỏ này là màu của ớt và 100% được làm từ ớt rồi ok ờ không phải gian dừa đâu <laughs> thôi nãy giờ em thấy anh thấy em lấy được một triệu rưỡi rồi chắc đầu hàng được em ơi ui dễ mà vậy mà đâu không phải gian dừa đâu diễn nữa sao <laughs> bảo dính vào được không qua không trời oh my god thôi được rồi triệu gửi được em về em à đầu anh nó dính nước không được dính như kẹo vậy đó. à nó dính vào răng á hả đúng rồi thôi được rồi mình nghĩ chắc là qua được á qua kia ăn luôn em cái không cái <laughs> Đâu? Rồi ok, lượt cuối cùng của cô An Quýnh đi em à, Mình cho màu xanh đây nha Dứt Ở giữa nhảy ngọc Ăn một điểm sao tới com à, Nãy giờ là ăn được uh, nhiêu tiền em? Dạ em được uh, à, 2 triệu rồi À 2 triệu từ hết 1 triệu 800 1 8. triệu 998 ngàn Đúng không? Dạ yeah. Ở à, dưới anh chế này là giàu không em? giàu không ạ à? Rồi à, chế vô lại đây miếng Oh my god qua đường rồi dứt luôn em ơi ghê quá sao qua được không Trời, nó ngọt kìa trụ Game là dễ hả? yeah. Dạ. Rồi, qua bển luôn Rồi, sau 4 lượt vẫn không có ai lượm được 10 cụ hết nha bạn Lại tiếp tục vòng thứ năm Ăn bóc trước, quất em Ở bển xui quá, để em vào qua đây đi okay. Quay bia luôn, một ca nữa bạn Dứt dạ lại nhận được 1k <laughs> Sao kỳ hả? Này, nó riêu không vậy? Anh <laughs> không có 1k Nè, đưa em 2k Vậy em Hiếu, Hiếu anh một k nha <laughs> Ok anh Rồi ok, tiếp theo là cô dậy Quýnh với em Cay hả? Tới giờ còn cay hả? Tới ngủ đúng không? Màu hồng may mắn Trái sữa đặt có đường lên người <laughs> nói là đi tắm mà không sao à nói chung là mình thấy là chế sư đặt lên người của dĩ thì chắc là cũng ờ, không có tác dụng gì các bạn do nó đang đầy dầu ăn rồi à đầy mật ong rồi đâu tắm trắng mà anh bây giờ thêm ờ, sữa nữa nè test sau lưng nè wow wow trắng kìa rồi ok nhiêu này được rồi chúc anh xài chứ tiết kiệm rồi toàn quýnh đấy toàn màu cam may mắn thử tắm bằng xịt tin lại tắm thử tắm bằng xịt tên rồi tự chơi luôn em oh my god cảm giác sao em được review review nó mát lắm anh nó sôi sôi rồi em đó giờ tắm mạnh vô được uống là còn gì bằng ngâm tay luôn rồi tháng rồi rồi cuối cùng là cô hơn quýnh hơn quýnh cái màu tím mộng mơ này nó màu xanh dương em à xanh dương mộng mơ này <laughs> thử tắm bằng tương trà không muốn tắm đâu tắm thì gì như tắm mình mình rồi để cái hốc này anh chế vô thử coi được không không nào à. không có hốc hả à. Ừ. Thôi được rồi, hóc hơn chảy tùm lum hết rồi Cái này giống tờ cái đoạn gì quá Ờ, giống người mới với chăm lộn chém nhau vậy á <laughs> Quá thì chém nhau vậy Ok quá đã luôn rồi ok qua đây chúng ta đến với lượt thứ 6 đúng không dạ đúng rồi vậy là năm lượt rồi vẫn chưa có ai lụm được 10 cụ nên chúng ta đến với lượt thứ 6 luôn và lượt này đảo vòng khương mới chép lộn chơi trước màu xanh mộng mơ này quất ăn một điểm tương ớt wasabi đây tương ớt wasabi các bạn món này ăn thì nó sẽ um, không nghe mùi wasabi nhiều lắm nhưng mà vẫn khó ăn rồi rồi để khích thở Ủa nó khó lắm hả What <coughs> Không để cho tan ra chứ đừng bao giờ nút trọng mấy cái này Cái này luôn luôn phải tan ra chứ không phải nút trọng được hết á Không riêng cái hơi lộn nhà tan không nhỏ là ghê lắm Thôi rồi dễ hương đầu hàng Ok bây giờ chúng ta chỉ còn có ba người chơi các bạn Hương nó đã tạp rồi nó không ăn được nha Rồi toàn quýnh nào toàn Màu Cam may mắn ra và đổ người lại nữa ủa áo cởi rồi sao cởi được nữa không Chắc... sao cởi lắm áo <laughs> vậy lên cởi quần cởi quần ra toàn trời ơi chương chu kìa nhậu chân kìa trời ơi oh my god trời ơi nó trơn chu cái này mà nào vô lấy anh bỏ tủ lạnh lấy anh tới chuối các bạn <laughs> có chuối để chứ đợt nhậu chân kìa trong ly nước gầu lên em tùng ơi ô đã chưa đã chưa rồi toàn qua lượt luôn tiếp theo là ai rồi tiếp theo là dễ chọn em à, hồng mạnh mẽ nhất thử hết tấm bằng một chai nước mắm mạnh mẽ Ờ nghe một quyển luôn rồi đứa con của biển Đứa con của biển Trời ơi oh my god chân tùm lum luôn thôi như đây đủ các bạn ơi chờ lại nhiêu đây chút mình về mình ho cá nha rồi lượt cuối cùng của à, cô an xin mời à, mình chọn màu xanh cho đây nha các bạn giữa em thử hết uống hết một chai ô long wow ồ thử khách không vậy mới 10 triệu mới đúng chứ wow quý một hai luôn không phải tin được ừ. vậy vòng qua kéo tao nói chiều ờ à, ngồi luôn á rồi ok qua đây rồi nói chung là 6 7 lượt rồi mà vẫn chưa ai bờ cũ hết nên chúng ta đến với lượt tiếp theo luôn nha các bạn. Và bây giờ đảo vòng ăn quýnh trước. Quốc em. Em chơi gần luôn. Màu vàng. Đúng rồi. Tấm bằng lon bia. Tấm bằng lon bia. Tấm bằng bia em. Wow. Anh nghe lộn mà Chúc mừng bạn đã được 10 triệu Đây 10 triệu của em Tự xử luôn em Ồ mát kìa Em nghe mùa trải nghiệm trải nghiệm review review em em nghe mát lạnh lắm anh chứ nghe như hơi trơn trơn nó có sôi sụp sụp gì đâu không đâu anh giờ anh kiếm cái nồi này anh dục em vô y như là mấy anh tôm hấp bia vậy <laughs> rồi rồi ok tiếp theo là con dậy bấm em màu vàng cuối luôn anh cũng màu vàng luôn Hôm nay là một ngày rất là bình thường đối với mình Nên mình quyết định cho bạn thắng 10 triệu Wow Vỗ tay Vỗ tay Wow Em đụng vô anh gì hả? Oh my god Yeah Ok nói chung là hôm nay là thứ 8 Chủ nhật các bạn nên mình làm một cái trò chơi ờ, khá là lầy lội tại vì nay là dịch giả đồ gắt rất là nhiều các bạn nên tụi mình hạn chế đi lại nên là mấy trò ở nhà hơi bừa bừa chút bạn nào nghiêm túc thì à, không nên xem còn bạn nào mà lầy lội thì xem cho vui nha và bây giờ là mình sẽ à, tổng kết đầu tiên là ăn mình có 4 triệu hai bạn không có 3 triệu em em chưa hỏi anh một triệu á <laughs> anh kêu biki bo với không chơi là phải công bằng hiểu không rồi rồi em có 3 triệu mà ok còn một triệu em hiểu anh nha dạ yeah. còn hơn à, mình có 500 triệu với các bạn Quá Ôi, rồi mày nhiều quá em 500 triệu nhiều lắm á Nhiều lắm bởi vì xài đâu hết Này ăn chơi mấy năm luôn <laughs> Nãy giờ là khoảng à, hai uh, chục phút test cái tương đen lên mặt thì em nghĩ là có trắng lên đâu em em nghĩ chắc là không biết nữa chút chắc... nó bôi nước lên thử chắc nó trắng như tương đen yeah. Dạ. luôn em à cho hương vài phút hát biểu về cái wasabi đó ok cái loại này hơi mới á hồi đó giờ chỉ trải qua cái cái chai nhỏ nhỏ con toàn thôi à. có hơi nút được còn loại này mới chắc phải luyện thêm chắc vài tháng nữa mới có khả năng nuốt được wow. cứ mỗi lần nuốt một cái cái nó trong bụng mình tạo thêm mới nữa nuốt một cái tạo thêm mới nó quyên họng luôn không nuốt nổi nên thua <laughs> rồi tiếp theo là toàn đầu game vẫn ăn được triệu nào cho em có anh nhiều lắm nhiều đấy em đang cầm nè ok quá trời luôn à, dầu ăn nè à, dầu hào dầu hào rồi stin gì nữa không hết anh hết hả có ba cái à? khá là lầy luôn còn dĩ thì nó sẽ được trải nghiệm là nước mắm mặn mòi da dẻ mật ong sữa đạt à, ờ, với ăn ớt bột ăn ớt bột và hắn được là mười tỷ vậy bạn wow. em đừng có vỗ tay đó em ơi nãy giờ em mới đụng vô người anh nữa kìa đâu bắt tay anh đây đây đây bắt tay bắt tay thôi vô vô, vô tiền hết vô tiền hết đây bỏ vô túi giùm nha hả đó bỏ vô vậy vô nha. quá bỏ vô rồi nha tính ra là chị có 11 tỷ luôn anh wow vậy là tay ra là à, mấy năm trời chứ không hết luôn anh vậy là vậy là hồi nãy là nó được là hết 1 tỷ gửi. giờ được thêm 10 à, tỷ nữa wow nói chung là hôm nay là dễ được nhan phẩm và game này chơi khá là dễ các bạn nó chỉ việc đơn giản là tắm tắm tắm tắm tắm các kiểu và lộn tan ok nói chung là cuối tuần tạo cái game hơi bựa chốt bạn hết video này tụi mình hãy để lại một like chia sẻ đặc biệt là nhắn đăng ký kênh mạnh tay để tụi mình à, có động lực thực hiện những cái trò gì đó mà nó thú vị hơn trò này nha trò này hơi bựa các bạn có vậy muốn thử nhắn cái được không nhắn này ờ. hôm nay là một ngày rất tồi tệ với mình nên mình muốn lay tỏ sự tồi tệ này đến bạn bạn bị đặt một quả trứng gà lên đầu <laughs> quen quen quá à